cúc vàng quân tử giàu có héo cũng không rơi lụy hoa cúc vàng thanh cao giàu có héo cũng không phai màu câu lạc bộ cũng vàng câu lạc bộ chăm tu giàu có khó hoa đông trụ hai khẩu hoa vô tranh ba ý hoa đông duyệt bốn giới hoa đông tu năm kiến hoa đông giải sáu lợi hoa đông quân ở đâu có lục hoa ở đó có hà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 rộng khắp thế gian hoa cúc vàng quấn từ màu hoa của giải thoát câu lạc bộ cúc vàng tu tập cầu giải thoát giúp đỡ cho mọi người câu lạc những người phật tử tu tại chùa Ba Vàng